Kính thưa Hòa Thượng Thích Thiện Vũ, Viện Chủ Chùa Linh Vũ. Kính thưa Chư Tôn Thuyền Đức Tăng, Chư Tôn Thiền Đức Ni, Nghị Bộ, tham dự buổi lễ cúng dường. Kính thưa toàn thể quý vị trong gia đình, chỗ nương tựa bình an của con người là tam bảo tam bảo là phật bảo là pháp bảo là tăng bảo thế nào gọi là quý báu vì đây là chất liệu mang đến niềm vui bình an nơi tâm hồn của con người ở cõi đời con người sống và tâm hồn dễ bị tổn thương đau khổ. Có người trở về nương tựa tam bảo để có một đời sống tinh thần mạnh mẽ, an vui và lợi lạc. Từ đó, tam bảo là chỗ nương tựa tinh thần bình an của con người. Thế nào là Phật bảo? Phật bảo là trạng thái tâm giác ngộ tỉnh thức của lòng người con người trở về nương tựa tâm giác ngộ của mình nương tựa tâm tỉnh thức của mình nương tựa trí tuệ ngời sáng của lòng mình lúc nào cũng có ngọn đèn pha tâm hồn soi sáng từng bước chân, từng hành động, từng lời ăn tiếng nói, từng sự sống của mình để tỉnh thức giữa cuộc đời và dơ hết nỗi khổ niềm đau. Như vậy Phật bảo là cái ngôi quý báu nhất của đời người, đó là tinh thần giác ngộ của con người. Đạo Phật là đạo giác ngộ, đệ tử Phật nương theo cái nếp sống giác ngộ của chư Phật để nỗ lực tu tập hình thành đời sống tịnh thức giác ngộ. Vì vậy, chư Phật là chỗ nương tựa bình an của con người. Chư Phật là chỗ nương tựa hạnh phúc nơi tâm hồn của con người. Đây là hạnh phúc tuyệt đối, không có trả hình đau khổ. Từ đó, hàng đệ tử Phật của chúng ta muốn bình an hãy trở về nương tựa Phật bảo. Phật ngay nó lòng người, Phật ngay nó đời sống của con người, nếu con người đó tỉnh thức cuộc sống. Chính đời sống tỉnh thức của con người là ý nghĩa nương tựa Phật bảo trong đời sống con người và ai là người trở về nương tựa Phật bảo tốt đẹp thành tựu người đó có đời sống bình an ngoài ra nương tựa vào pháp bảo pháp bảo là lời Phật dạy pháp bảo là nếp sống đúng chân lý pháp bảo là nếp sống có chánh kiến và trí tuệ Pháp bảo là sống đúng lương tâm của con người Tất cả mỗi con người hãy trở về lương tâm của chính mình Và lúc nào cũng sống đúng lương tâm của con người Lấy tòa án lương tâm làm tòa án nhân quả Và chính đời sống đúng nhân quả Chính đời sống đúng lương tâm Chính đời sống đúng chân lý chính đời sống hợp với lẽ đạo đúng chân lý mà tu đúng nhân quả mà sống đúng lương tâm thực hiện là trở về nương tựa pháp bảo pháp bảo là lời dạy vàng ngọc của chư phật là về lại phù hợp với chân lý và tất cả mỗi con người trong khắp nơi nơi đều tôn trọng chân lý Người có đạo đức đều tôn trọng chân lý Người có nếp sống giác ngộ đều tôn trọng chân lý Chỉ có chân lý sống là mang đến bình an cho con người Vì vậy Pháp đạo là ngọn đèn pha tâm hồn soi sáng sự sống con người Và mỗi con người Muốn nương tựa Pháp bảo bằng thấm nhừng giáo Pháp Phật hạnh phúc tâm an lạc, bậc trí sống quan hỷ với lời dạy thánh nhân. Thấm nhường đạo đức Phật, quyên thâm giáo lý Phật, thường học thường quân tập, cuộc sống thường an vui. Về chỗ nương tựa Pháp bảo cũng là chỗ nương tựa đời sống tốt của con người sống phù hợp với chân lý, sống đúng với lương tâm đạo đức con người là nương tựa pháp bảo. Và đây cũng là chỗ nương tựa bình an nhất của con người, chỗ nương tựa có tương lai tươi sáng của con người, chỗ nương tựa mà con người đời đời kiếp kiếp chuyển hóa tâm hồn, chuyển hóa cuộc sống đi từ bóng tối thể nhập vào ánh sáng của đạo Phật và mang đến niềm vui bình an cho sự sống con người. Chỗ nương tựa thứ ba là tăng bảo. Tăng bảo có hai vấn đề phải nhận định một Tăng Bảo là giáo đoàn Tăng già Tăng Bảo là quý thầy Đại diện cho chư Phật Để truyền thừa chánh Pháp Mang lời Phật dạy lợi ích quần sanh Quy Tăng Bảo là nương tựa giáo đoàn Tăng già Tăng già là đoàn thể có kỷ luật trật tự, có đạo đức trang nghiêm và nương tựa giáo đoàn tăng già để thực hiện đúng với tinh thần giữ giới bình đẳng và hòa hợp. Như vậy, cốt lõi của tăng già là hòa hợp. Ý chung thì đáng mến, ý hòa thì thành công, ý hòa thì hạnh phúc. Dĩ hòa thì ghi quý Mỗi con người có nếp sống hòa hợp Trong gia đình hòa hợp cùng nhau Trong xã hội hòa hợp cùng nhau Trong cộng đồng tăng lữ cũng hòa hợp cùng nhau Chỉ có đức tánh hòa hợp Mang đến truyền thông tâm con người và con người Chỉ có đức tánh hòa hợp Mới tháo gỡ tất cả những vướng mắt mới phá đi những cái ngăn trệ cuộc sống và đem đến bình an thông suốt tâm hồn giữa con người và con người như vậy chỗ nương tựa Tam Bảo là nương tựa Phật Bảo Nương tựa Phật Bảo là nương tựa tầm nhìn giác ngộ của con người Nương tựa Pháp bảo là nương tựa tầm nhìn đúng chân lý, đúng lương tâm của mỗi con người. Nương tựa Tăng Bảo là nương tựa giáo đoàn Tăng Già, sống thanh tịnh, hòa hợp giữ giới và bình đẳng. Để rồi chỗ nương tựa Tam Bảo là chỗ nương tựa của mỗi con người. Ai muốn bình an trong cuộc sống muốn thăng hoa trong cuộc sống thì chỉ trở về nương tựa tam bảo thông qua lời Phật dạy khuyến khích người con Phật đã quy y tam bảo. Vì vậy, tam bảo là phước điền. Phước điền là ruộng phước là ruộng phước để cho chúng sanh gieo trồng cái hạt giống bồ đề ở nông thôn có người đi làm ruộng từng mảnh ruộng phân ra từng ô và từng ô từng ô để chúng ta treo giàu gieo trồng hạt giống lúa mạ để có lương thực mà sống nhân lương thực cứu kính của đời người đó là hạt giống giác ngộ của con người như vậy đám ruộng phước của Tam Bảo để cho chúng sanh gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Từ hạt giống Bồ Đề này thành tụ tâm Bồ Đề. Từ tâm Bồ Đề này thành tụ tâm quyển trong cuộc sống. Và mỗi con người mạnh mẽ trong cuộc sống xuất phát từ tâm nguyện của chính mình. Như hôm nay quý vị đã thiết lễ trai tăng cúng dường cũng cừ tâm nguyện của tất cả hành giả trong gia đình quý vị có cái tâm nguyện hướng về người thân của mình người mẹ thân yêu của mình để thiết lễ cúng dường bằng lòng thành kính thông qua tâm nguyện của mình để rồi hiện tiền chư tôn đức tăng ni là tạo thành cái phước điền trong cuộc sống phước điền đó để cho toàn thể quý vị hôm nay gieo bòn phước báo toàn thể quý vị hôm nay gieo bòn công đức Gieo duyên cùng tam bảo lòng thành kính thanh tịnh Cúng dường hiện tiền chư tôn đức tăng ni Là hạnh cúng dường thù thắng Hạnh cúng dường vượt trội Vĩ đại như không gian Là kho báu vô tận Để thành tổng thành tụ Nếp sống giác ngộ của con người Và nếu con người trở về Sống được nếp sống giác ngộ Thì con người này Bình an trong cuộc sống Một ý nghĩa sâu sắc nữa Qua lời tác bạch của quý vị Đầy tấm lòng cảm xúc bằng cái tâm tưởng niệm thành kính đối với mẹ hiền mẹ là dòng sữa ngọt ngào mẹ là tiếng hát ca dao mẹ là nỗi ru con ngủ mẹ là tình biển rạc rào làm con có cha có mẹ cha là đỉnh núi bình yên mẹ là suối nguồn vi diệu Mẹ là người thương con bằng cả một tấm lòng Con dù lớn vẫn là con của mẹ Suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn bên con Lòng mẹ vẫn bên con khi con nằm trong bụng mẹ Lòng mẹ vẫn bên con khi con còn đi học Lòng mẹ vẫn bên con khi con lớn lên sự nghiệp và trưởng thành, lập gia đình, ổn định cuộc sống. Và hôm nay mẹ nó mất rồi nhưng lòng mẹ vẫn bên con. Vì vậy, tình của mẹ sâu xa như đại dương biển cả. Tình của mẹ không có diễn tả nổi được tấm lòng cao quý vợ vợ này. Hôm nay Quý vị thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trở về đây Để thiết lễ cúng dường trai tăng Để tưởng niệm ân đức sâu dày của mẹ hiền Thật sự mà nói Tình thương của mẹ là tình thương từ Mẹ thương con hy sinh cuộc đời sống vì con tảo tần chịu khó gian lao vất vả thậm chí cũng có những lúc chảy nước mắt cực khổ vì đàn con thân yêu Mẹ hy sinh cho con để con lớn lên Mẹ hy sinh cho con để con trưởng thành Mẹ hy sinh cho con để con thành tựu cuộc sống Tấm lòng cao cả của người mẹ nếu ai là từng làm mẹ Thì biết tấm lòng cao cả của người mẹ Lên non mới biết non cao Nuôi con mới biết công lao mẹ già Công lao của mẹ già tận tụy về đàn con Công lao của mẹ già thức phiên dậy sớm Tấm lòng lúc nào cũng gửi đến với các con Mong con đến người, mong con trưởng thành, mong con ổn định cuộc sống là tâm của người mẹ được mãn nguyện rồi. Bây giờ làm con chúng ta phải làm gì? Làm con chúng ta phải biết ơn. Biết ơn là nhìn tất cả cái ơn đức lớn lao của mẹ, của cha. Mẹ là đại ân nhân của đời ta Mẹ là con người vĩ đại trong cuộc sống của ta Không có mẹ thì không có ta Không có mẹ thì khí thiếu mất đi cái tình thương Và mất cả đi như một bầu trời Vì vậy mẹ là vị ân nhân vĩ đại của đời người Nhìn lại thái độ sống của mẹ con gần gũi với mẹ con hiểu được tâm lòng của mẹ con thấy được cái công đức cái tình thương hy sinh của mẹ đối với chính mình tất cả điều này thể hiện tinh thần biết ơn làm có và hôm nay mẹ của quý vị đã ra đi đúng tam thất chi từng Hôm nay là 21 ngày dỗ của Hương Linh Toàn thể gia đình đồng hướng về tưởng niệm Hương Linh Và người mẹ hiền của quý vị cũng có mặt nơi đây Để nhìn lại tâm hiếu thảo của đàn con Để nghe lời khai thị của chư Tôn Thuyền Đức Tỉnh ngộ ngay cuộc sống để mà thoát kiếp luân hồi con đường thì lại đền ơn người con phải có hai vấn đề để thể hiện đền ơn của mẹ của cha khi con còn nhỏ con nương cha mẹ khi con lớn rồi cha mẹ già rồi cha mẹ quay lại nương con đây là tấm tuồng thường xuyên trong cuộc sống ở cõi đời Nhất là khi cha mẹ tuổi già tay chân lụm cụm Sức khỏe yếu đi Và đây là cần cái tình thương hiếu thảo của người con chăm sóc Chăm sóc mẹ cha bằng tiểu hiếu Chăm sóc mẹ cha bằng đại hiếu Tiểu hiếu là hiếu của người phàm hiếu của người đời hiếu của người đời nhắm thẳng vào vật chất lo cho cha mẹ thuốc men giường trọng nơi ăn chỗ ở cuộc sống tiện nghi vì lớn tuổi rồi không có tiện nghi thì vất vả cuộc sống lớn tuổi rồi tiện nghi cuộc sống là nguồn an ủi của người già hôm nay quý vị thể hiện tiểu hiếu làm con để chăm sóc cha mẹ khi tuổi già bằng tiểu hiếu và hôm nay mẹ quý vị đã mất rồi quý vị phải thể hiện tấm lòng đại hiếu đại hiếu là cái hiếu làm cho cha mẹ không còn đau khổ tạo điều kiện cho cha mẹ tu hành thức tỉnh cuộc sống để rồi giảng sanh tịnh độ thoát kiếp luân hồi con đường thoát kiếp luân hồi của đạo phật chỉ có niệm phật vãng sanh đây là pháp tu dễ dàng nhất đây là pháp tu gọn gàng nhất đây là con đường thẳng tắt để độ người còn sống và độ hương linh từ trần Phật tử Nguyễn Thị Úc đã từ trần đến hôm nay là tam thất chi từng hương linh quanh quẩn nơi đây cần tấm lòng hiếu thảo đại hiếu làm con của gia quyến nơi gương hiếu hạnh mục liên nguyện làm con thảo lòng càng hiếu thảo hướng về mẹ cha thể hiện lòng thành nương thần lực chư tôn đức tăng ni nương quay thần tam bảo nương phật lực gia trì của đức phật di đà để nhiếp thọ hương linh cụ bà quyển thị úc thọ tâm quy pháp danh tâm xuân được siêu sinh tịnh độ đại hiếu làm con là làm cho tâm hồn mẹ giác ngộ Đại hiếu làm con đã làm cho đời sống của mẹ nhận được những lời khai thị của Phật Đà để thức tỉnh cuộc sống, xả hết sự mê muội trong cuộc đời bằng ba chữ xuôi. Khi sanh ra cũng xuôi tai, khi chết đi cũng xuôi tai, và khi sống giữa cuộc đời cũng xuôi tai. Xuôi tai không phải là tai buông xuôi Xuôi tai ý nghĩa sâu sắc là tâm không dính mắc cuộc đời Tâm không dính mắc cuộc đời mới là tâm trong trắng Tâm không dính mắc cuộc đời mới là tâm thanh tịnh Tâm không dính mắc cuộc đời mới gọi là tâm giác ngộ Đạo Phật là đạo giác ngộ Tinh thần giác ngộ của Đạo Phật Là sống giữa cuộc đời này Lắng nghe thấu suốt tất cả việc cuộc đời này Mà không dính mắc pháp trần nghiệm nhớ của cuộc đời Thì gọi là giác ngộ Có người giác ngộ là không dính mắc có người giác ngộ là không cố chấp có người giác ngộ là không ô nhiễm trần lao sống giữa trần lao mà lòng ô, không ô nhiễm trần lao sống giữa trần lao mà lòng tỉnh thức giác ngộ và hương linh cũng đang quanh quẩn nơi đây nghe lời khai thị để trở về nhận định nếp sống giác ngộ của bản thân mình để rồi từ nếp sống giác ngộ đó hương linh sẽ thanh thản nhẹ nhàng thấu suốt tất cả việc cuộc đời nhìn nhận thấy rõ tất cả lòng thành của con cháu mà tâm hương linh vẫn thanh tịnh bình an một con đường giác ngộ tuyệt vời của đạo Phật thù thắng vi diệu của đạo Phật vượt trội của đạo Phật đó là niệm Phật A Di Đà chỉ có pháp môn niệm Phật là con đường thẳng tắt đốt cái giai đoạn cuộc sống để mà được tỉnh thức giác ngộ cõi đời. Đức Phật đã phát nguyện rằng nếu ai là người niệm Pháp thì người này được Đức Phật nhiếp thọ giảng sanh gọi là có niệm Phật là có giảng sanh, có vãng sanh là tuyệt cốc đau khổ cõi đời. Hôm nay Thầy cùng đại chúng Kính mời Hòa Thượng Thiện Bửu cùng toàn thể chư tôn thuyền đức tăng ni cùng toàn thể quý vị trong gia đình hãy thành tâm niệm phật hộ niệm cho hương linh hương linh phật tử nguyễn thị úc Hôm nay là ngày tam thất chi từng của Hương Linh Gia quyến tiết lập đàn tràng noi gương hiếu hạnh mục liên Nguyện làm con thảo thực hiện tâm đại hiếu của mình Nhất cứu nhất kệ thành tâm niệm Phật cầu nguyện hương linh siêu sanh tịnh độ Muốn được siêu sinh tịnh độ Hương linh phải hình thành như đó qua sen Hình thành như đó qua sen Và ngồi trên tòa sen Để theo Phật mà giảng sanh tịnh độ Đức Phật đã dạy chỗ nào có niệm Phật Chỗ đó có tâm quan của Phật Chỗ nào có tâm quan của Phật Chỗ đó được Phật Di Đà thị hiện cứu độ người thành tâm niệm Phật vãng sanh Bây giờ thực hiện ba chữ xuôi thông qua ba chữ buông Hương Linh phải buông tất cả Khi đến thì tay không, khi đi ti tay buông xả Có đem theo được gì, vì vậy mà chấp nhận xuôi tay và buông xả Lòng của hương linh hãy buông xả tất cả chuyện trần lao Thấu suốt đời là cõi tạm Sự sống giao lưu trong cuộc đời chỉ là cõi tạm Và hương linh thấu suốt sự cõi tạm trong cuộc đời Để ba chữ xuôi chi phối cuộc sống Sanh ra xuôi tai, hiện tại phu tai Ngày ra đi xuôi tai, không dính mắt tất cả chuyện trần lao hướng về thế giới Tây Phương cực lạc, hướng về bản nguyện của chư Phật, hướng về Pháp tu tịnh độ, thành tâm niệm Phật để vãng sanh tịnh độ. Từ thành tâm niệm Phật đó, Hương Linh sẽ đón nhận tâm quan của chư Phật gia trì. Chỗ nào có người niệm Phật Chỗ đó có chư Phật thị hiện Chỗ nào có người niệm Phật Chỗ đó có tâm quan của chư Phật Nhiếp thủ hương linh vãng sanh tịnh độ Và chính những điều này Để trợ lực cho hương linh Nhẹ nhàng siêu thoát Về thế giới cực lạc